nếu mà cái phòng gym của anh đó đúng không mà nó bị ổ nó bị gọi là virus corona nhiều quá thì anh thấy là rồi rồi vòng đây không còn chỗ nào nó an toàn đâu em cái bữa đó đó anh là anh nhắn tin cho group anh kêu tất cả những nhân viên media và phòng gym chú nhật toilet và phòng gym hết cho tao biến có biến có biến nè để làm chi để đeo khẩu trang à, xin chào mấy em đại dịch corona chán quá trời mấy em kinh tế xuống giả man luôn á ngành phòng gym giờ nó xuống lắm luôn rồi đóng cửa quá trời luôn mấy phòng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bây giờ nó vắng tâm luôn không còn ai tập gym hết trời mấy thằng bạn anh nó than nó than khổ mấy đối tác anh thiếu nợ luôn nói anh không anh cho em thất cái tháng này đi chứ giờ tháng này mà anh đội quá em em nhảy đầu luôn á không sao vậy cái nói ờ, ủa corona mày bán súp liên quan gì tới corona cái đó trời đất ca không biết đâu nó xuống quá bây giờ dân nó chết đói luôn mà nó không có tiền nó uống súp luôn súp em tồn kho quá trời tự em uống luôn nó ghê vậy đó hả vậy anh đố tụi em nó nói thiệt nó nói xạo thường thường trong kinh doanh đó mấy em đây là cái bài nha bài ca con cá cái bài mà than nghèo kể khổ để quỵt nợ đó bực mình lắm nhưng mà cái tình trạng corona nó ảnh hưởng tới phòng gym là có thiệt nha Tại, à, mấy em hỏi anh nữa về phòng game anh Duy có có có ế không có khổ không nói ờ, cũng khổ thấy bà luôn bây giờ nó dày nè mấy em tập game á thì nó có nghịch lý á nó gọi là có mấy thằng có mấy thằng nó ghiền tập game mà nó sợ, sợ chết nó thôi ờ, giờ dịch ở nhà này nọ không có đi tập game này nọ làm phòng game mà nó ế quá trời luôn giờ ngày á thì nó còn dao động à, tiền vé của anh ngày còn chừng hai chục ba chục triệu em nó có khi có ngày nó còn 14 15 triệu luôn nó xuống xuống kinh khủng luôn bởi vậy đầu năm vô tao nói vậy thiệt á cái giới làm ăn với nhau á nó ngồi nó tâm sự nó nói là mấy năm nay năm quả tạ chiếu hay gì á mới dính cái tết xong tới cái cúm hai cái đó làm một phát liên tiếp mới ghê mấy em ghê lắm trời đất ơi tụi em làm chủ đi tao biết cái tết đó nó nghỉ chừng 15 à, ngày nghỉ là lây lất ra khoảng, khoảng gần ba chục ba chục xong rồi thấy đủ khổ rồi chưa vô ờ, mới nói đầu vô trả lương cho tụi nó là thấy món mỏ rồi đó rồi ờ, tiền hàng đối tác rồi ờ, tiền dịch vụ abc chi không không thấy thu vô đồng nào hết trơn trời hết á rồi giờ thêm corona trời đất ơi corona nghỉ học mấy em nghỉ học sinh viên nó có vô đâu ông sinh viên núp ngoài quê không à mà mấy sinh viên uống sức quay rồi rb đúng ghê luôn nè nào cái này bán sinh viên được cái loại này bán sinh viên được mấy em loại này cái loại này trời đó có sinh viên nó order đợp đợp luôn á cái à, hộp này có mấy trăm ngàn à cái này cũng mấy trăm ngàn à trời được coi nó order thấy cưng lắm kìa bây giờ á sài gòn vắng tanh nè đi hết mấy kẹt luôn rồi cái tụi sinh viên nó chưa vô mà tụi lớp 9, lớp 11, 12 nó chưa học nữa nó không vô đây làm dạo này mấy này bán không được mấy rồi quay lại có chuyện phòng game phòng game á thì mệt quá nói chung á thì à, có đứa nó nói anh vậy nè à, phòng game anh có đo nhiệt không đo nhiệt là cầm cái cây này mà bắn nó sọ vậy nè con sân bay á tít tít tít tít đó cái nó nó đo nhiệt cái con khỉ gì mày ơi rồi mà phòng game chứ phải gặp chiếu phim đâu mà đo nhiệt đúng không thí dụ như bây giờ á tâm lý chung nè tụi em bị sốt á là tụi em nghỉ ở nhà rồi đúng không mà huống hồ gì trong cái dịch corona nữa tụi em bị sốt á tụi em lết mẹ vô bệnh viện rồi chứ tụi em lết phòng game làm cái gì ba nên cái vấn đề mà lắp cái máy đo nhiệt là cái chuyện anh phản đối cực kỳ luôn hồi kỳ mà họp họp hội đồng quản trị đó anh là người duy nhất phản đối ông anh biểu anh phủ quyết hết nói anh anh ơi giờ nói chung là mấy khách hàng giờ nó cũng ờ, mắc cười lắm anh anh giả bộ anh mua cái máy đo nhiệt của trung quốc về bấm bấm đi tụi nó thấy ấn tượng tụi nó vô tập anh nói không chuyện đó để cho phòng game của ấp nó làm đúng không còn anh là anh streamer chân chính anh có suy nghĩ của anh anh không bao giờ làm cái cái cái máy vớ vẩn đó mà làm kiểu tròn nít vậy nên anh bác anh có thấy đâu cái này anh anh chơi màn tặng khẩu trang không anh nó trời đất ơi mày kinh doanh ghim mà đúng không chứ là phải xăm bí đau tàu lâu đâu mà tặng khẩu trang trời người tao tới đưa cho anh những cái idea anh rất là bực mình nhưng mà có một cái idea này anh chấp nhận mà đó là gì phun khử trùng corona phun khử trùng corona tại sao anh chấp nhận mà em biết không không phải là nó, nó thuyết phục đâu anh ghét phun lắm hồi nhỏ mà anh ở dưới quê á mỗi lần anh ra bờ suối à, con hang đó đốt mấy cái nhân mũi zumbo rồi mấy cái thuốc xịt phẹt phẹt phẹt mấy con côn trùng này anh, bực lắm anh không thích đó nhưng mà bây giờ nó đưa ra cái idea thôi giờ phun khử trùng corona đi anh đồng ý tại vì nó hên thôi nó hên mấy em lúc đó là có một công dân quả tóc của của của của nhà nước gửi tới phòng gym của anh nó là trước à, trước tình hình chuyển biến à, rồi này nọ gọi là phức tạp của dịch bệnh đó thì hy vọng quý doanh nghiệp đó, ờ, hỗ trợ hợp tác cùng với chính quyền à, để ờ, gọi là mình thực hiện những công tác mà gọi là nó vệ sinh rồi nó gọi là nó khử trùng tập thể rồi đó mấy em đó để tạo ra cái môi trường à, gọi là tập luyện à, an toàn phòng diêm điểm của quận rồi chạy đi wow. nghe thấy họ cũng có lý họ nhiêu how much cái nói giờ có hai loại một là phòng y tế làm hai là ra ngoài làm nói chung là nào cũng được hết á thì nói chung phí thấp lắm phí ít không ra bằng cãi á vài triệu bụp luôn mấy em nói chung là anh với tật anh nhà nước kêu gì anh làm đó anh là rất là chấp hành chủ trương mà thú hồi cái này nó cũng nó cũng nó cũng hợp lý hiện đại nhưng mà xong rồi tự nhiên mình nghe mẹ ông có gì đó sai sai không ta ông có gì đó sai sai không ta mình là dân kinh doanh đúng không mình là dân làm ăn đúng không huống hồ gì mình làm marketing chúa nữa mà ông mình không lợi dụng cái dịp này mình nổ nó sai sai cái bữa đó đó anh là anh nhắn tin cho group anh kêu tất cả những nhân viên media và phòng gym chú nhật toilet và phòng gym hết cho tao có chuyện có chuyện cần làm biến có biến có biến nam thanh nữ tú hả mặc đồ tươm tất tới phòng gym của chủ nhật tao không cho nghỉ luôn anh này phát xít lắm em nè để làm chi để đeo khẩu trang <laughs> tại để đeo khẩu trang em bây giờ tập ờ, tập gym á thì phải đeo khẩu trang làm vlog nó mới có gì thương mại chứ mốt qua này nó qua đi rồi nó hết view nha má chúng tập đi quay ma có động cái gì vậy bây giờ anh nói một câu này đúng cho em like nha dù muốn dù không thì nó vẫn đang diễn ra chúng ta có muốn nó cũng chưa hết đúng không chúng ta có buồn thì chúng ta cũng chết đói ok chưa đó thì thôi bây giờ mình quất hiệu khẩu trang đi đó đeo khẩu trang vô rồi à, phun này phun kia rồi đi theo lau chùi máy móc rồi đó đi theo lau chùi máy móc vệ sinh clean up hết một lần luôn để anh làm cái video điểm đó để anh thông báo để anh cạnh tranh với phòng gym kia mấy phòng gym nhỏ nhỏ vòng đây nó không làm cái giống mấy phòng gym lớn nó làm thôi đó nhưng mà phòng gym lớn nó làm thì anh thấy nó cũng ờ, cái kiểu như là phòng nó dịch vụ chính nó ít gym anh anh khác mấy em thấy em có giá trị thương mại không Ủa có bồ là phải lau thấp thấp ở dưới đứng mà lao tao thăm ở dưới mới có bồ được dạ và bây giờ anh ngồi đây á anh nói về cái buổi mà phun khử trùng thôi thật ra đó cái chuyện mà phun khử trùng á nó chỉ có ý nghĩa về mặt biểu tượng ý nghĩa về mặt biểu tượng thôi chứ còn anh thấy á, theo quan điểm của anh á nếu mà cái phòng gym của anh á đúng không mà nó bị ổ nó bị gọi là virus corona nhiều á thì anh thấy là rồi rồi vòng đây không còn chỗ nào nó an toàn đâu em đây phòng anh nó trâu bò không à thứ nhất là mạnh khỏe thứ hai là người có ý thức dân có tiền mới tập nổi phòng anh mấy em thừa nhận không cái chuyện phòng anh á không phải là cái chuyện tập mắt đúng không con triệu một tháng rẻ bèo rồi năm sáu triệu quá rẻ đúng không nằm ở vị trí trung tâm bình trong bê tân đó thì không mắc nhưng mà vô đây á là bị bào súp em nó thẳng là là vậy luôn á má vô đây uống nước lã tập nhục lắm luôn nó nên bị bào súp nên đa phần á cái đối tượng khách hàng của anh đó anh không phải nói gì toàn dân nhà giàu không đa phần là dân nhà giàu là chính wow. nên cái việc mà ý thức họ cao họ giữ gìn vệ sinh họ này họ kia và cái cái mối quan hệ xã hội của họ cũng đẳng cấp nữa thì đó đó là một cái vấn đề mà nó nó nó, nó cảm thấy sự an toàn đúng không đó mà phòng gym á thì nó nóng đúng không anh ở đây á 10, 10 giờ mới cho mở máy lạnh mấy em trước 10 giờ mở cửa ra để đối lưu không khí này nọ cho ánh sáng vô giết hết mấy con virus luôn wow. không đó con corona nha con cúm con kiết gì đó giết sạch hết mà nên cái gọi là nó cũng không có ai mà khạc nhổ ầm ầm mà cũng không ai mà ho sụ sụ hết con mình anh ho thôi cảm thường rõ ràng như mày mà nào nói tao corona tao kiện thấy mẹ luôn á anh hòn có xét nghiệm nè nên cái việc mà gọi là phun khử trùng là biểu tượng đó và khi mà nó vô trong cái gọi là suy nghĩ của anh đó thì nó mang ra một cái vấn đề marketing nó phát ra một cái thông điệp là phòng gym của Dương Nguyễn là thực hiện đúng chủ trương chính sách của nhà nước đồng hành với nhà nước trong vấn đề corona đó còn nhiều cái bí mật khác mà anh không tiện nói nè anh chỉ nói về phun thôi Vậy thì phun hết tất cả mọi lầu luôn Hầm xe, bãi xe, cầu thang, phun sạch Trời đất cái phun xong mà nước nó ngập lên láng mấy em Nước nó ngập lên láng quá trời Nhân viên phải lao từng tạ này nọ kia Dọn dẹp sắp xếp lại buổi chiều khách vô đúng đông luôn Mà y như rằng cầu được mấy con cá Mấy con cá mà sợ corona Tự nhiên thấy anh phun xong đăng facebook xong vô đăng ký em cũng biết hiểu sao nữa nên ngày đó vô được mớ nè wow. nên cái nên nó, nó, nó thật sự á cái dịch corona này hỏi anh Duy Nguyễn phòng gym anh có sợ không nope. tao không sợ chút nào á không sợ thật sự với anh á cuộc sống này phải nói à bây giờ á xã hội có biến thằng nghèo chết trước mấy em thừa nhận không thằng giàu thì nó đỡ giàu thôi chứ sao nó chết được đó mà giờ phòng gym của anh là đối tượng nhà giàu không à nó đăng ký 3 năm bút xa gà chết hết rồi đăng ký một năm bút xa gà cũng chết rồi thấy không rồi bây giờ á không ảnh hưởng về mặt doanh thu lắm nhưng mà ảnh hưởng mấy này mấy em thật sự luôn quá ảnh hưởng này kinh khủng ảnh hưởng này nọ nọ nọ nọ nọ trên đây không biết giờ giải quyết sao đây nữa mỗi lần nghe tin mà gọi là giờ địch học lại trời ơi buồn lắm mấy em ơi giờ địch học lại á biết sao không cha mẹ tụi nó tới đây tập gym dẫn tụi nó theo hai đứa nhỏ đeo khẩu trang nhìn thấy đúng cưng luôn ông ơi người lớn đeo khẩu trang là bình thường con nít đeo khẩu trang nhìn nhìn nhìn dễ thương lắm mấy đứa nhỏ có đứa 5 tuổi 6 tuổi thậm chí có đứa 3 tuổi nữa mà nó ngồi chỗ để sao đi mẹ nó tuyên truyền cho nó mẹ nó con ngồi đây đi con đi con bệnh đó nó ngồi chỗ cúm cúm để đeo khẩu trang trời ơi xong rồi lịch học thì sao sinh viên học sinh nó không vô được nó mua được cái này nó mua được cái này mẹ ơi còn khách vĩnh phúc thôi giờ khỏi bán được luôn bán với sao ship luôn ảnh hưởng lắm đó đó là cái ảnh hưởng của uh, corona mà đối với uh, phòng riêng còn thật sự còn những cái ảnh hưởng khác ví dụ như cái thị trường mình lắc và thị trường máy tập gym đúng không máy tập gym có những cái hệ tập mà những ốc yết những con dây sản xuất bên trung quốc đó quá giờ hồi sáng mấy thằng tàu nó nhắn tin mà gửi email qua nó nói là giờ ờ, công ty làm lại chuẩn bị cung cấp nguyên vật liệu được có đặt hàng đặt đi cái anh hỏi nó corona bên mày sao rồi tới giờ nó chưa rep đâu ông ơi anh quan tâm anh hỏi vậy mà mà mà tụi em thấy anh hỏi vậy là vô duyên hay quan tâm em nó vô nó hỏi anh à, cái gì gọi là gì happy new year rồi à, là năm năm mới thành công phát tài phát lộc gì đó rồi ok mình chuẩn bị à, có những mẫu mới ừ, về bình lắc về này về nọ đó à, mình gửi bạn design này nọ rồi xong rồi chúng ta cùng nhau làm về quy trình quality control đồ rồi bạn lên mấy công đó xong cái mình hỏi nó một câu đơn giản thôi corona bên bạn sao rồi tại vì biết sao không ủa ông đừng có giỡn nha ông nội bây giờ bên đó sản xuất đúng không nhưng mà cái corona này nó nó phức tạp quá thì mình không biết là cái hàng của mình nó có về được Việt Nam hay không đúng không mà cái hàng của mình về Việt Nam nó phun khử trùng kiểu gì nó có giấy tờ tất cả thứ nó hơi nguy hiểm ở chỗ này bởi vậy á cái corona đó đối với nền kinh tế Việt Nam thì nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt và đối với ngành thể hình nó cũng ảnh hưởng rất nhiều mặt thề luôn thí dụ như giả sử anh biết dụ thôi nghe cái hũ sức này là sản xuất bên Mỹ nhưng mà cái lọ này đâu ai biết anh anh không biết có thể anh biết mà không nói nhưng mà anh ví dụ của tôi trường hợp ví dụ cái lọ này cái lọ không á cái lọ không nó sản xuất bên trung quốc thì sao đó dạ. xong rồi có súp không có lọ đổ đâu uống ba khổ thế chứ nhưng mà phải phân tích một cái bệnh viện chung á mấy em khi mà cái dịch corona này nó làm cho kinh tế đi xuống kinh tế đi xuống tất cả những ngành nghề đi xuống thì nói chung ai cũng ảnh hưởng thôi phòng gym không ít thì nhiều nhất là những phòng gym nhỏ doanh thu ảnh hưởng rất lớn phòng gym lớn cũng ảnh hưởng giá bất động sản đi xuống ví dụ như cái quán nhậu cái quán nhậu năm nay nó bị hai đợt luôn một đợt là nghị định 100 tự nhiên cái quán đang bự chà bá lửa vậy đó xong rồi cứ 7 giờ tối là chốt áo vàng nằm đó không ai dám vô nhậu hết đó xong rồi phạt rượu bia này nọ kia rượu bia bán xuống hẳn luôn quán tiêu điều luôn xong bây giờ cúm corona không ai dám ra quán luôn trời ơi chắc trụ thêm vài tháng nữa trả mặt bằng luôn trả mặt bằng mà mặt bằng không ai dám mướn có xuống giá không bà xuống giá là không biết chủ nó có tiền tập gym phòng anh Duy Nguyễn không nữa đó là cái ảnh hưởng dây chuyền lắm em nghe thì nó cũng hơi buồn đúng không nhưng mà có buồn hay buồn gì thì cũng phải sống đúng không cũng phải làm ăn và cũng phải phát triển cũng giống như anh duy ngồi đây vẫn phải làm video từng ngày đúng không để câu like câu view gì đó không biết đó để kiếm tiền quảng cáo không biết để bán hàng không biết hay là để bia bản thân gì tao chả biết tao làm video về cái gì nữa cứ hẹn lại lên thích thì làm thôi nha thích thì làm thôi chứ không biết làm được cái gì đó đó là và cái công việc của anh Duyên phải cố gắng điều hành từng ngày đó để cho ví dụ như mình mình làm gì làm túi tiền mình không bị bơi thì mình mới sống được chứ còn có những cái thằng ở nhà nó trốn corona không á nó chưa chết vì corona mà nó bị bà chủ phòng trọ đạp ra khỏi nhà vì không có tiền <laughs> nè nên cái clip này tụi em dựng ra cái video về à, về à, nổ cho người ta biết à phòng THOL là phun corona hiện đại quy trình chất lượng này nọ các kiểu máy móc thiết bị rồi vài bữa nó làm thêm cái Windows 12 nữa cũng phun giống vậy nữa chả đáng bao nhiêu tiền kệ làm cho nó bài bản nó lại lần nữa nó là biểu tượng nó chỉ là biểu tượng thôi còn quận 12 của anh corona chết 18 kiếp biết sao không tại nhà tao cao quá ông ở nhà tao cao quá nhiều ánh sáng mặt trời nó chiếu vô hết con nào sống nổi đúng không bởi vậy bên quận 12 là đọc nhiều nha dạo này quận 12 đăng ký đông kinh luôn người không biết lượng lắm nhưng mà thôi nói dài quá nghĩ đâu